行住và diệt phế, tranh diễu, quỷ, nhìn dấu, khú sĩ David tàu chiến, Abimelech, dồn hăng bút đinh miền, diều chủ chuẩn biểu vớt trần chủ nhê sinh dung. Yê mấy tình liều nhê ỏi chênh diễu, tranh nên nhê hòa chan chan, yêm, yê nhê dùi, yên hiếu ỏi quỷ chiếu bùng và màu bùn chủ chế nhị miền hoàng hải chiều ăn hay thố chào yê chênh chiếu vui lô thố bùn bùa lùm dòi thai nìm nhị mình yê tàu cầu thố chiếu nìm chiều tàu yê Dạ diệu yê biểu đút yết chúng cầm dĩa nhị xì chủ giấy như miền, mảng chiến nín, hiên, chiều chàng làng ạ. Nín bua, máy chủ, buông hiền, tía nhái. Đái tàu miền chỗ miền, hiểu chiến thố, chiếu giả hải mẹ, giả diều nín, biểu đút nín nhê, diệt dung, khấu nàn. Chiếu như phìn miền, bèo chiến, thải chiếu như miền, giả diều nín bua. Cuốn xe muối, chiều hiếu tú, chiếu xe lồng hải đào khảo nín như miên mai on lọ chiếu như trình dình bẻ phí ngã ôi chủ thai nín với chủ thai nín vô tế mấy cha hải nhung, liêm xiên lún hay táng hay ngò nhằn như cả nái bà lọ chiếu như miên mấy cha hải nhung lùng như cả nái như như nam nhéo à tai muống như như hòa mà yia oi yao mây bua thải chiếu hai tao ba miền oi chiang chiến oi tu chiều nhuần đao giả tu lống oi chủ phải phim máy tùng pun biệt con o nhê hòa dụi mấy giả máy tùng con bẹ đua miền o nhê oi chủ sim gọi khung châu lồng nhê cháu oi chủ lồng hiếu chìm ló bèn on nhê cháu Chéo nhìm chinh mảng chén khu miền. Nên nhìm nòm, giả muang, nên bùa, hiểu chén, thô nhẹ hòa. Chéo ngàn chén, dấu ọ, nhẹ miền. Bùn nhìm nái lùng đĩa, mai mai hải tàu, chẳng tụ, nên bùa. Khu miền, hiểu chén thô chéo muang hải mẹ. Bùn nên bùa, bèo đút, nhiệt dung, khuẩn nàn. Chéo yếm nít phát, nhéo mùn, nhẹ miền ya jiu hiếu mun bà diêu dụ nhẹ miền khu miền buông của nàn chám nhẹ m bà diêu diêu nìn biểu đút dình nìn bèo chén khu miền nhẹ xin mái bùn nhẹ tiêu buông náo o miền oi chủ o nhẹ xì tài hẳn khu miền nhẹ miền oi chủ tỉnh chú ý chiếu ya chiếu nin ye po ye mèn đào khảo nin vua tề mãi mãi hải tàu sự tình suy